ghê thiệt Thước nè Núi ok Ở cái ngón trỏ tay ờ, phải thì nó là ngón logic Ừ. còn ngón tay trái thì nó biểu hiện cho cái sự ờ, tưởng tượng khả năng sáng tạo hơi kém người ta đang làm nghề thiết kế đó nha về cái vấn đề sáng tạo thì em nghĩ là em không có gặp vấn đề khó khăn gì cả ừ.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 Em ờ, tên là Nguyễn Đại Thành, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là một huấn luyện viên ờ, taekwondo. Wow! Yeah. Huấn luyện viên taekwondo vậy là lộn xộn quật một cái là nằm luôn nha quý vị lộn xộn quật một cái là nằm luôn nha quý vị Ngoài cái việc huấn luyện viên đó thì em còn làm thêm gì nữa không? Ngoài huấn luyện viên võ thuật thì em còn làm những cái công việc tay chân à, để kiếm thêm thu nhập và để trang trải đam mê. Ví dụ ví dụ, ví dụ tay như chân. À, bóc phát, à, dọn nhà, à, shipper hoặc là mấy tất cả các công việc mà mình kiếm ra được tiền là em đều làm được hết. Wow, yeah. Dạ. giỏi quá vậy. <laughs> công việc mà em làm huấn luyện viên là là vào cái giờ nào? Thường là buổi tối, các ngày trong tuần, còn buổi sáng thì em đi làm lặt vặt thôi. Là mình dạy hay là sao? Dạ em dạy. À, đối tượng học sinh là Đối tượng là những cái em nhỏ cấp 2 hoặc là tiểu học. Một, uh, huấn luyện viên taekwondo ha, 20 ừ 16 tuổi tên Thành bạn nữ ngồi ghế màu đỏ nè giới thiệu về mình đi nè dạ xin chào à, anh hứa minh đẹp và chị cát tường cùng ừ. tất cả các bạn trong trường quay cùng quý vị khán giả em tên là lan anh hiện tại em đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh em 23 tuổi hiện đang làm công việc là kinh doanh online và thiết kế thời trang ạ à. lan anh ơi bán hàng gì? online rồi mình có thiếu shipper không <laughs> bên đây có anh thành làm shipper nha ừ, ừ, dạ ừ. à có thể móc nối liên hệ cho người ta tạo thêm thu nhập cho bạn trai luôn nè rồi ờ, hai bạn cùng phát triển ờ, công việc kinh doanh dạ đúng rồi nghe ổn ha người bán người ship luôn hốt trọn tiền luôn <laughs> À, hello em trai ở ghế màu xanh, em tên gì? Em tên là Bùi Hữu Minh Trí Bùi Hữu Minh Trí, và... Vâng. Trí là sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 93 Em đang làm công việc gì Trí? Dạ em đang làm công việc uh, phần mềm điện thoại và dịch vụ Facebook ạ Dịch vụ Facebook, vâng. à là là tăng mắc like, mắc đỏ hả? Vâng, mới làm phần mềm điện thoại Phần mềm, vâng. wow. rồi rồi ờ, là hiện tại mình đang sống với ai? Dạ em đang sống ờ, một mình, thành phố Hồ Chí Minh Nhà em ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột Vậy là quê mình ở Đắk Lắk Vâng Ôi, hồi hộp lắm hay sao mà mặt đó cười lên đẹp trai vậy không cười Cười lên cho tôi nha Run Run hả? À, Trước khi làm cái nghề điện thoại á, mà làm Facebook á thì thì trước đó em làm gì em mới học xong là em đi học điện thoại luôn rồi mở luôn à mở, mở luôn vâng. nghĩa là giờ mình sửa điện thoại là mình chủ tiệm vâng đợt em à, có tiệm ở buôn ma thuật nhưng mà bây giờ chuyển vào đây làm à, chung với à, anh họ à vâng anh chàng bên đó có vẻ rụt rè quá ha rung rẩy quá hả gì tường à. nè bây giờ tới mình nè bạn nữ ngồi ghế màu xanh tự tin lên nha Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải Bột giặt rồi 2 trong một mới Làm sạch nhờ công nghệ enzyme tuyệt châu Âu Và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải Đồ sạch bông, thơm và mềm Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa Bột giặt Jones 2 trong 1 Giặt và xả tất cả trong một Nay đã có nước giặt xả Troy 2 trong 1 mới Giới thiệu về bản thân mình đi nè Dạ, xin chào tất cả mọi người, em tên là Phương Linh, năm nay em 28 tuổi ừ. Và hiện tại em là giáo viên tiếng Anh tại trường cấp 2 ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh dạ. Điểm mạnh điểm yếu mình sao? Dạ, điểm mạnh của em là ham học hỏi, hiếu thảo Trong nghề nghiệp thì à, em yêu nghề, yêu trẻ còn điểm yếu của em là em hơi ít nói với rụt rè Giáo viên dạy tiếng Anh mà lại ít nói và rụt rè <laughs> Dạ, tại vì um, môi trường của em em chỉ có ở trường rồi ở nhà, ở trường rồi ở nhà Em rất là ít đi ra ngoài nói chuyện với um, giao tiếp với mọi người Lúc đứng trên lớp thì em khác à dạ nhưng mà đối với người khác á ví dụ như bây giờ mình mới biết nhau nên là em rụt rè ít nói hơn ừ. bình thường trong lớp có ngày nào mà mình à, giúp vui cho các bé rồi mình hát cô giáo rồi dạy hát cho các con không à, à, à bây giờ mình hát thử bài hát cho thay đổi không khí đi nè em hát tiếng việt được được dạ được không tạm biệt anh đã lâu sắp về đến nhà mà trong em còn nguyên bao sâu lắng nhà anh không thật xa Mới đây mà em đã thấy Trong vắng tương tư Bởi vì anh là Anh là thiên thần may mắn Anh là sao trời rọi sáng Có anh em nào đâu dám mà Rung Em hơi bị rung Rung quá hả? Dạ Vậy chứ bên đây có người nghe còn rung hơn là cái người hát luôn á Cười lên coi cưng Bẻ tay hoài một hồi thiệt cho nó gãy khớp tay luôn Rồi hát một câu cuối này để vỗ tay cho lấy nhịp vỗ tay nè Chạm vào đôi môi mềm mại ấy Cảm xúc lên lên ngàn ngày Tình yêu như một ngàn hương hoa đã lan tỏa trong Tim em, tim em, tim em oh, Đó là bạn nữ cái màu xanh phải không? Màu xanh rồi ưu tiên cho bạn xanh luôn đó bạn xanh hát đi em thấy run run mới mới mới hát Nơi chứ cho đỡ run ta vẫn còn hát được nè em chỉ thay một đoạn của bài cầu vùng khuyết rồi mời em ai đã yêu một lần được hạnh phúc với người mình yêu Ai đã yêu một lần Được trải qua cây đắng của tình yêu Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh Như hoa, như đôi thiên thần Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi Chia đôi cầu vòng ngày xưa Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai Ôi trời ơi Trời đang hay là lắm sẵn thì mình giới thiệu luôn điểm yếu điểm mạnh của em là gì điểm yếu của em là hơi rụt rè rụt rè luôn. ít nói điểm mạnh của em thì ờ, biết nấu ăn những việc gì mà bạn gái làm được em làm được ví dụ những việc gì bạn gái làm được mình làm được rửa chén giặt đồ à sau này cũng có thể hỗ trợ vợ làm việc trong nhà lặt vặt được hết đúng dạ, không vâng. dạ. à, em thì sao thầy à, thầy giáo thầy ờ, kinh đô của tôi phải không điểm mạnh điểm yếu của em đỏ đúng không vậy à ghế đỏ à, quay lại chàng trai ghế đỏ điểm mạnh dạ. điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em là em biết nấu ăn và có thể làm được tất cả mọi việc trong gia đình có một cái là khá là lì lợm tức là mình không có sợ bất kỳ cái gì hết không có sợ quá nhiều ai mà có yêu cầu gì em đều có thể làm được hết ừ. những cái việc nào mà em đã từng làm qua rồi em kể cho tường nghe chứ cơ. dạ em từng uh, làm về sinh à, chắc vân tay tư vấn và làm về marketing viết bài để cho uh, quảng cáo à. dạ, và vẽ vẽ để uh, bán bán những cái tranh hoạt hình thôi ủa em biết vẽ luôn hả dạ, em biết vẽ em biết hát ô <laughs> nhiều nghề quá vậy dạ. vẽ tranh hoạt hình để bán luôn cái mà em cảm thấy là nó trội nhất trong những cái năng khiếu của em ờ, những cái kỹ năng của em là cái gì à, em nghĩ là hát hát, hát vậy à. tại sao không vỗ tay nghe bạn ấy hát à, dạ. lớp in your eyes, sitting silent by my side, holding on, only then walking through the night. Hold me yet, hold me tight, let me yet to touch the sky, teaching me to love with heart. Happen me open my mind, I can fly, I love that I can fly To give the best of my, till the end of the time Believe me, I can fly, I'm know that I can fly To give the best of my, the heaven in the sky Hay quá Rung quá trời rung luôn, giọng hay mà rung dữ vậy <laughs> Cái gì sinh chất vân tay là sao? Dạ, em có từng làm qua sinh chất vân tay, tức là mình nhìn vào cái tinh vân tay của đối phương Và dạ. mình có thể đoán biết được cái tính cách, tiềm năng của đối phương và những cái điểm mạnh điểm yếu à ra đây tôi cho chắc cái vân tay cái coi nè đi ra đây chắc được tay hả coi tay của cô muốn đâu ghế đỏ hay đỏ, là ghế đỏ, đỏ đỏ à đó ghê thiệt ừ. thứ nè núi ok ok tay rồi tay kia ở hai ngón cái của bạn á nó là chủng vân tay hình nước cái tính cách của bạn là thường có xu hướng là sẽ xuôi dòng kiểu như mình rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó thì mình sẽ dễ thích nghi hòa đồng à. dạ, dễ thích nghi dễ và thích dễ nghi. học hỏi nữa cả hai ngón trỏ của bạn đều là trũng núi nãy mới trũng nước lên tới trũng núi à. Dạ. rồi hả ở cái ngón trỏ tay ờ, phải thì nó là ngón logic Ừ. còn ngón tay trái thì nó biểu hiện cho cái sự ờ, tưởng tượng chụm núi thì nó sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình tư duy cũng như là tưởng tượng ra những cái ờ, hình ảnh trong đầu thực tế cho bạn không có tưởng tượng không có không có suy dạ, nghĩ ra được không có sáng tạo dạ đúng rồi khả năng sáng tạo hơi người ta đang làm nghề thiết kế đó nha <laughs> trời đất ơi thiết kế thời trang đó trời ơi trời nãy ông ờ, phù thủy võ thuật ông mới vừa xem sinh trắc dân trai em á bây giờ có đúng hay không thấy mạnh thế yếu mình đi dạ thì em thấy là bạn nam xem trai em là đúng khoảng 60 đến 70 phần trăm tính em là đúng là rất là hòa đồng ừ. và cũng như là dễ bị cảm xúc theo những người xung quanh tuy nhiên là về cái vấn đề sáng tạo thì em nghĩ là em không có gặp vấn đề khó khăn gì cả ừ. Bây giờ điểm yếu em lại gì? Dạ điểm yếu của em là hay quên Mỗi lần mà hay mà em giận thì em hay im lặng Nhưng mà ví dụ mà giận thì chỉ im lặng một khoảng thời gian ngắn thôi Chứ không có im lặng dài như một giận. số người Việc gì em hay giận? Ví dụ như là bạn bè em ờ, hay thất hẹn Cho leo cai là giận Nói chung là hay giận á đừng cho người ta leo cây nhiều là giận bây giờ tình trường luôn đi em có hai mối tình hai mối tình hai anh thì đều lớn hơn em khoảng ờ, tám chín tuổi và em không có quen ai được quá sáu bảy tháng hết ủa lý do sao vậy? vậy nói chung là em là một người quyết định khá là nhanh á khi mà tụi em có vấn đề gì em cảm thấy không thể giải quyết hay là em không thể dung hòa được thì em sẽ chấm dứt cái mối quan hệ đó để ờ, cả hai bên thoải mái hai mối tình đó mối tình nào cũng vậy trơn hả anh thấy sao thì lý do hơi khác một xíu à lý do như thế nào khác là anh đó bận quá không có gặp em thường thường xuyên đa số một lần hai lần ba lần lần sau thôi khỏi gặp luôn dạ ở sài gòn với nhau mà hai tuần hơn nhiều khi chưa gặp một lần nữa tụi em có nào thắc mắc không hỏi ảnh là tại sao anh không ờ, dành thời gian cho em, không em có hỏi thì anh đó kêu là em phải hiện ảnh à, em phải hiện ảnh hả ờ. kỳ vậy tại vì có lâu lâu có vài lần thời gian đầu anh đã hiện em sau em bận thì lúc đó em bận học thiệt à Nên chắc là... anh giận ngược lại phải dạ, không dạ đúng rồi thế bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè em chỉ cần một bạn nam uh, kiên trì một xíu kiên trì tại vì có những lúc uh, nhắn tin em hay quên trả lời em trời ờ. ơi đó em chưa rút kinh nghiệm cho người ta leo cây dạ, đó tại sao mà cái người bạn trai kia mà muốn em ờ. đi thì em phải hẹn người ta cũng quế em nhiều lần rồi dạ không bạn đó có một hai lần rồi chị à dạ bây giờ chị. tại sao mà mắc gì coi tin mà không trả lời em kinh doanh online á cho nên à. là em có hai cái điện thoại à. một cái là cho công việc thì em sẽ kè kè nó bên người còn một cái mà để liên lạc với người thân gia đình thì hình như tới tối em mới xem đó bởi vậy nhiều khi cái người thân mới quan trọng vậy là em đang cũng chú trọng cái công sự nghiệp hơn à. là người yêu với cái gia đình cũng giống như em á em cho người ta ta một lần hai lần ba lần em cũng cho người ta lên đường thì thanh niên bây giờ cũng vậy không có ai chịu khó nhiều lần đâu em ơi dạ. ví dụ như là một lần hai lần ba lần người ta nhắn qua em không trả lời thì người ta ừ. thôi ta cũng ngại ta đâu có nhắn Vì nữa nhiều khi ta nói ủa chắc không thích mình nữa ừ. rồi em nghe tiêu chuẩn của cổ em thấy sao em nhắm em thấy ổn không em thấy uh, căng chị ơi căng vụ nào căng dạ. vụ gì vậy cái việc mà mình kiểu như khi mà nhắn tin với ờ, bạn á ừ. thì uh, bạn sẽ kiểu im lặng quá lâu và mình, mình dạ. nếu mà mình mình cứ nhắn liên tục thì nó nó nó hơi kỳ kiên nhẫn người ta thử chút xíu rồi đã bớt kiên nhẫn rồi với bộ nó nói vậy thôi bạn bạn ơi bạn có cảm thấy phiền quá nó nhưng mà mình nhắn một lúc chàng 10 tin không 10 tin mà nó không cầm điện thoại thì bạn cũng đâu có đọc đâu quan trọng à... không phải là người ta không trả lời mà tại vì người ta không có cầm điện thoại à, kiểu như một khoảng thời gian khoảng thời gian đó mình nhắn một tin thôi mà đúng rồi qua một thời gian khác mình lại nhắn ừ. kiểu như mình không thấy trả lời lâu quá mình sẽ lại hỏi kiểu như tới tối đi tới tối bạn bạn bạn cầm điện thoại lên thì bạn ừ. thấy ờ, một giờ một tin nhắn 2 giờ hai hai ba tin nhắn vậy cái 4 giờ ba bốn tin nhắn nữa thì nó có hơi rất là kỳ luôn á thì hỏi cổ coi thấy kỳ không em <laughs> dạ không à dạ không à dạ không à ồ ờ, <laughs> bạn thích được quan tâm đúng không dạ quan tâm đúng chuyện thôi ờ. thế còn tình trường của em thì sao cái mối tình sâu đậm nhất của em là hồi cấp 3 em có quen một bạn và mình cảm thấy như cái mối tình của mình làm ảnh hưởng tới uh, học tập quá cái tự nhiên mình áp lực bạn cũng cảm thấy bạn bị lay cái áp lực đó luôn và cũng không được đi được tới đâu về sau này thì em có quen rất là nhiều người mà cũng toàn mấy mấy em nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ học cấp 3, cấp 2 thôi trời đất ơi trời mạnh vậy gì dạ. vậy kèo mạnh vậy tại, tại Kêu... em em khá là dễ tính à là cũng như là những cái bạn là tới học võ lớp em rồi xong rồi dạ, ờ, là mấy bé cứ cứ ngỏ lời là các em gật đầu là dạ, mấy bé cứ ngỏ lời là các em gật đầu lúc đó là em rất là dễ giải mà không có một cái tiêu chuẩn riêng nào cả à. dễ giải vậy dạ tại vì em sợ ế á chị à, bạn gái à. toàn là học trò không à ừ xưa giờ bạn gái toàn là học trò chứ chưa có người nào ở ngoài môi trường võ thuật đó hết trơn á dạ à. chưa à. <laughs> rồi coi như từng là từng em một vô học và lần lượt đến và lần lượt đi <laughs> hả thường là học trò họ chia tay với em không xong là họ chủ động nghỉ nghỉ học luôn à thì... tại sao mà họ chủ động chia tay với em vì lý do gì à, ta chia tay với em ở cái tuổi của em thì có nhiều cái cản trở mà mấy mấy bạn không có hiểu được chẳng hạn như em đang dạy đi mà bữa đó mấy bé ở nhà mấy bé không có đi học thì mấy bé nhắn tin cho em kiểu như em không có trả lời được liền là bắt đầu có chuyện rồi nha <laughs> à dạ khổ ha dạ. thầy cũng chịu khó bé này ghê nhiều khi có đăng ký đi học lớp nhỏ nào không vậy dạ không ạ à. ở không được bao nhiêu lâu rồi dạ, cũng nửa năm rồi nửa chị. năm là tại vì dịch nên không có học võ đó phải không dạ em vẫn dạy online à, dạ. online thì bởi vậy đâu có quen được dạ. gặp trực tiếp có tập võ đồ nắm tay nắm chân đẩy đẩy rồi gì nào nó mới đúng nó mới quen đúng không dạ đó đấm đá hay ghê mà có nắm tay nắm chân thôi hả chứ không có làm gì hơn dạ tại em cũng biết mấy bé còn nhỏ nên em không có dám đi xa à, mà tại sao không kiếm một người ngoài cái môi trường nó lớn một chút trưởng thành quen mà sao quen nhỏ nhỏ không chi vậy à, <laughs> thường là những cái mối tình ở ngoài thì nó kiểu qua đường thôi kiểu qua đường thôi Snoop Dogg chỉ cho biết cảm giác thôi chứ không có phải là yêu đương còn mấy bé là yêu đương dạ mấy bé là mình mình có tình cảm thiệt có tình cảm thiệt dạ có qua đường ở bên ngoài nữa à, kiểu như những cái thể thời gian mình mình không có quen ai á, thì mình có hay như là gặp gỡ nhiều đúng không em gặp dạ. gỡ nhiều mối Vậy quan sao mà đi trong... chọn cái mẫu người như thế nào cái mẫu người mà em thích á, thì ờ, con gái mà kiểu không có phải là ngại quá nhiều thứ con gái là phải kiểu mạnh mẽ kiểu cường nữ giống như ngô thanh vân á à, à có chuẩn vậy đó phải không dạ. rồi biết chơi thể thao thích vận động thường xuyên chứ ừ. không có kiểu là cứ nằm liền nằm chỗ, chỗ. Ờ. Ừ. rồi bây giờ qua tới cặp xanh nha em sao tình trường như thế nào tình dạ, trường thế nào quen nhiều nhưng mà chưa, chưa yêu được ai ạ chưa yêu được ai ạ quen nhiều mà chưa yêu được ai là sao nhiều là nhiều bao nhiêu quen biết ờ, nhắn tin rồi đi cà phê gì đó nhưng mà cứ quen một thời gian là người ta đi ờ. lấy chồng hết rồi trời ơi em mát tay quá vậy quen ai ta đi lấy chồng hết gọi là một cái mối tình chính thức là có chưa Để dạ, chưa có chính thức chị chỉ cà phê đồ này kia vậy thôi hả à, dạ, thì quen thì nhắn tin nói chung quan tâm thì thôi nhưng mà được cà phê cà pháo nắm tay gì chưa có nắm tay chứ có nắm tay có hôn chưa chưa chưa chưa chưa chưa trời đất ơi rồi chưa có mối tình nào chính thức luôn là coi như chưa hôn bạn gái nào hết hôn thì chắc chắn là có rồi à tưởng đâu nói hông luôn chứ <laughs> chớp nhoáng là mấy tháng hay là có dài lắm được um, một tháng rưỡi gì đó một tháng rưỡi thôi tháng rưỡi rồi em đã uh, tiễn uh, em đi lấy chồng được mấy người rồi chắc cũng gần chục người gần chục người cái gì What? một chục người em quen đều lên xe bông hết dạ. wow. trời đất ơi em còn mát tay hơn chị nữa <laughs> không mấy em đổi chỗ đi chứ là em chọn những người phụ nữ sắp lấy chồng hay là sao không kể cả những người bạn gái lúc đầu chưa có người yêu ừ. sau em quen sau này một thời gian thì người ta là đi yêu người khác luôn yêu người khác là người ta lấy luôn vâng vậy mình có coi là mình chưa vấn đề là mình à. có vấn đề bị gì không do em à, hơi hơi nhát với là nói chuyện không được à, hay lắm đó phải tự tin lên chứ bây giờ mình vô mình khai màu mình gõ cửa xong mình không tiến vô cái anh khác anh tiến vô trước mình là mình thua rồi cái mẫu hình tượng cái mẫu hình dáng của người phụ nữ tiêu chuẩn của em là gì người phụ nữ biết nấu ăn cũng hoạt động thể thao biết quan tâm nhắn tin thì phải trả lời chứ đừng có im im im mà được chứ đừng có im im im mà được em chỉ cần một bạn nam uh, kiên trì một xíu kiên trì tại vì có những lúc uh, nhắn tin em thì quên trả lời em trời ơi <laughs> à, nhắn tin là trả lời liền là được ừ. đúng không dạ, không cần trả lời liền nhưng mà ý là nhắn tin nhưng mình phải trả lời là được à. Dạ. À. nói chung là phải có hồi đáp có thể dạ. chậm nhưng mà cũng phải có hồi đáp để người ta biết là uh, người ta cũng muốn tương tác với mình đúng không ừ. không thật sự điều đó đúng bên kia làm sao ta kể là mát tài lắm những mối tình của em như thế nào dạ em có chính thức hai mối tình mối tình đầu tiên thì lúc đó là sinh viên khoảng ờ, hai ba năm bởi vì khi ra trường suy nghĩ nó khác nhau dẫn đến cả vã là suy nghĩ chưa chín chắn rồi tan còn mối tình thứ hai thì khoảng một năm rưỡi thì bạn đó ra nước ngoài xa mặt cách lòng vậy chỉ có nhiêu đó thôi vậy chỉ có nhiêu đó thôi sao nó nhạt quá vậy sao nó nhạt quá vậy thì bởi vậy thiệt luôn á <laughs> vô nguyên văn nè thí dụ giờ cái mối tình thứ hai đi bạn đó ra nước ngoài thì ra nước ngoài vẫn quen được mà vẫn hẹn hò với nhau được chứ bộ cưới nhau được mà bạn đó không hẹn cưới em mà bạn đó lại bảo là bạn đó muốn ờ, có quốc tịch nước đó ờ à bạn đó muốn kết hôn à. rồi sau 3 năm bạn đó sẽ ly dị bà vợ ban đó rồi bạn đó cưới em à dạ nên là em không đồng ý với cái suy nghĩ đó tại à. sao em không đồng ý tại vì um, mình cũng uh, là cô giáo à, đó dạ, nó không có cái lý do kể ra vậy chứ dạ rồi sau đó cắt luôn dạ cũng uh, nói chuyện qua lại rồi hình như là chắc bạn đó có vợ thiệt rồi nên là ừ. không nói chuyện nữa Thế bây giờ muốn tìm một người chồng như thế nào đối với em thì um, bạn nam phải uh, có nghề nghiệp ổn định biết yêu thương vợ con không gia trưởng ừ. vui vẻ một xíu tại dạ. vì em ờ, cũng hơi trầm tính á ừ. nếu như mà hai người trầm trầm với nhau thì chắc ngồi nhìn nhau cười thì tôi thấy bên đây không. hai ờ. chàng trai bên này cũng trầm không à rồi ai cũng rụt rè hết trơn à, mình thấy phía dưới là có hai cô chú cho tường xin giao lưu với cô chú ạ à. chào cô cắt tường xinh đẹp dạ cảm ơn cô đẹp cô chào cậu minh đạt dạ chào cô cô là cô ruột của phương linh dạ chú là chồng của cô dạ cô ruột của dạ. linh hai cô chú ngồi ở dưới thì cũng lắng nghe các em ở trên này chia sẻ thì không biết là hiện tại là cô chú có suy nghĩ như thế nào ạ à? bé phương linh á hiền lắm chỉ được cái là học giỏi chăm chỉ bố cháu bảo là cũng đốc cháu tham gia cái chương trình này nhưng à. mà hôm nay là bố không có thời gian để đến mẹ không có thời gian để đến cô rất là thương nên cô bỏ công việc mà đến ủng hộ dạ. ở bên đây hai chàng trai bên đây thì cô thấy là ai cũng đẹp trai hết và ai cũng có ờ, nghề nghiệp ổn định như ý của con nhưng mà theo như cô chú nãy giờ mình ngồi ở dưới mình lắng nghe hai chàng trai trên này chia sẻ thì ờ, con cháu trong nhà mình là mình biết ý biết tánh biết nết thì cô chú nghĩ là bạn nào sẽ có thể là phù hợp với bé linh hơn ở nhà thì hai cô cháu cũng có thống nhất rồi đó cô năm ở dưới này cô năm chỉ quan sát thôi còn cái cảm nhận của con hồi nãy giờ lắng nghe người ta chia sẻ thì con chọn anh xanh cô... hay anh đỏ là hợp hơn theo như ý cô theo cô á cô quan điểm á đàn ông á người ta thích chọn cái người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình thì cái cậu uh, ghế đỏ thì uh, cậu trẻ hơn nhỏ hơn à, cháu của cô 2 tuổi cô chỉ nói như, như, như vậy, vậy thôi đó. Dạ. Ừ. rồi thế thì bây giờ còn chờ đợi gì nữa hả chị chờ gì nữa chúng ta sẽ mở cửa trái tim yeah rồi nhìn nhau nè các bạn ơi chúng ta được gặp mặt nhau bạn gái trước đi cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra em gái gái đỏ dạ em cảm thấy là hai anh có ngoại hình sáng và ăn mặc là đẹp trong lòng mình có sao xuyến chút nào chưa hồi hộp gì chưa dạ có một chút có một chút hả khi gặp nhau phút đầu từ anh mắt anh đã trao nụ cười khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những rồi vậy bé linh thì <laughs> sao dạ hai bạn dễ thương dễ thương dạ <laughs> à, ăn mặc lịch sự ừ. đàng hoàng nhìn vô là biết người đàng hoàng Hay còn em à, cảm dạ. xúc của mình đầu tiên như thế nào dạ, em thấy hai bạn quá đẹp <laughs> quá đẹp dạ, hả trời, khá là sao xuyến mình muốn tặng quà chưa à, em muốn tặng quà liền luôn muốn đó. hả muốn dạ. tặng liền chị tưởng của em còn chờ đợi tìm hiểu thêm mình à, tặng bạn à. dạ em cảm ơn ok bạn có thể đọc mảnh giấy bên trong dạ. mở ra đi coi cái gì nè wow một chiếc đồng hồ thời gian tạo ra tất cả cũng thay đổi tất cả thì bạn có hiểu uh, ý nghĩa của cái câu nói đó không theo uh, em thì uh, thời gian thì có thể giúp uh, mọi người xây dựng những thứ mà mọi người muốn cũng như là bỏ đi những cái mà mọi người nên bỏ để phù hợp với cuộc sống nên tốt đẹp hơn hỏi ảnh coi phải hôm dạ. sau không dám nhìn mặt ảnh dạ. vậy à, anh thấy sao ạ ừ, anh thấy thì ờ, cũng đúng nhưng mà anh ý anh anh còn nhiều nhiều nhiều ý hơn không ý của em là sao vậy em đeo cái đồng hồ vô tay bạn gái rồi, rồi em, em nói, nói cái ý đó. em luôn ừ. <laughs> mình xin phép cái ý nghĩa mà cái câu nói của mình của anh á thì muốn cho em biết là hy vọng là sau cái chương trình này nếu mà em chọn anh thì mình sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu có nhiều thời gian để chia sẻ cũng như là đồng hành cùng nhau thì anh chỉ muốn là anh là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của em wow. Ờ nghe nói là anh biết vẽ thì em có một cái sở thích nhỏ là hay vẽ lúc rảnh rỗi hay là stress oh. cho nên là hôm nay em có mang đến đây tặng anh một bức tranh rồi hai bạn này wow, à, hợp trời. nhau ghê ta như là dạ. cái này là là em vẽ hay là dạ cái này là em vẽ bằng màu acrylic wow giỏi <laughs> dạ em ok oh. cảm ơn em ha đẹp không cưng đẹp bức tranh nó ý nghĩa gì cho anh nói wow <laughs> em em có thích đi phượt không dạ không dạ không cái này vậy là <laughs> hiểu sai rồi <laughs> em cầm cho rồi em giải thích đi kiểu như dù có mọi chuyện có như thế nào thì chỉ cần cả hai cùng nhau là có thể vượt qua được không biết là là có đúng ý của em hay không à, dạ cũng đúng một phần em chỉ muốn có một chuyện tình bình yên giống như bức tranh vậy thôi ạ wow okay. con cặp xanh thì như thế nào tụi em tặng qua được chưa chị được rồi tới phiên em rồi đó dễ thương quá dạ, <laughs> mình có món quà muốn tặng bạn đây là bốn thỏi son mười thỏi một màu ấy. khi nào bạn à, son lên môi thì hãy nhớ đến mình hai người nói lớn lớn lên cho người ta nghe chung dí đây là son đúng không hồi nãy nghe vâng, nói có son khi nào môi khô thì tha môi son vô em tặng anh cái cà vạt này em không biết à, thắt cà vạt nhưng mà em à, sẽ học em chỉ à, cần có lý do để thắt thắt cà vạt cho anh thôi bây giờ em chưa biết thắt phải không dạ chưa bây giờ em cứ trồng vô cổ anh trước đi còn từ từ tập thắt sau em biết thắt không em không không biết thắt luôn không biết thắt luôn hả <laughs> trời ơi mai mốt từ từ hai người tự học thắt để cho người ta treo vô <laughs> cái dòng mày này thắt giống như thắt thăng thằng hoàng vậy đó em cứ thắt lại đi xưa đi học đâu. mình thắt thăng hoàng sao mình thắt vậy đó theo cái suy nghĩ bây giờ em thắt sao thắt vậy em thắt được. sao mà em cột được ảnh em kéo đi là được rồi rồi hay quá trời à đó đó cũng chuẩn lắm chứ bộ vậy mà la không biết thắt hòa cũng vô những cái form rồi cũng có ra con mà <laughs> rồi bẻ cổ áo xuống được chưa bẻ cổ áo xuống đẹp trai chưa wow được rồi hang ngon lành ngon lành trời ơi thôi kệ thôi kệ đi em tấm lòng em hãy cảm nhận khi mà bạn đã khắc khăn hoàng cho em khăn hoàng ủa khắc khăn hoàng kiểu này sáng tạo quá nha sáng tạo quá nha sáng tạo ờ. gài nút cho luôn kìa gài nút cho cha cái cái tông tập gài đi rồi mai mốt tập tháo sao cảm ơn em cái bạn sao bạn gì nữa cảm ơn anh bố phía sao của anh ủa nãy bảy hay bốn dạ bốn cây à bốn cây nãy em nói bảy em hơn. chơi chơi kim nhìn hai đứa về dạ. chỗ đi em, em có được thợ hỏi bạn gái thêm không ạ à? được chứ cưng em muốn hỏi gì hỏi đi cưng em có thích những cái um, trò chơi mạo hiểm kiểu như leo núi hoặc là chạy bộ hoặc là kiểu ờ, ngồi phía sau xe và kiểu đi vòng vòng thành phố không nếu mà đi vòng vòng thì em đi được chứ à, đi tỉnh thì không được đúng không <laughs> dạ à, ngoài ra thì nếu mà leo núi thì em vẫn có thể leo à. nhưng mà mấy cái trò cảm giác mạnh thì em bị sợ độ cao sợ độ cao anh cũng sợ độ cao dạ. À, thể lực em có tốt hay không không đó dạ không em ở mức à, bình thường thôi anh bình thường à? có hay bơi lội hay là chơi một môn thể thao nào đó dạ không, không em uh, thường đi tập gym với tập, tập gym. yoga thôi ạ à. tập à. gym yoga là khỏe chứ là thể lực có chứ sao anh nói dạ hơn. nhưng mà em bị giáo viên nhận xét là vẫn yếu yếu anh không? anh dạ. cũng tập yoga và tập gym nếu nếu được thì mình có thể đi chung với nhau dạ à. À đi chung với nhau rồi là ai trả tiền ờ, thì đương nhiên là em trả thôi phải không dạ rồi đi học yoga chung là em đóng tiền luôn hả dạ em sẽ kiểu em bao bọc bạn gái bao bọc bạn dạ. gái hả đó tôi muốn nghe dạ. cái chỗ đó đó, đó. Dạ. đó. ghê ha <laughs> còn em thì em nghĩ sao ví dụ như giờ hai đứa yêu nhau đi chơi rồi này kia mua đã sinh hoạt thì ai trả tiền nếu mà đi chơi sinh hoạt thì em trả tiền được tại vì em có sở thích là thích trả tiền cho như bạn gái có sở thích thích trả tiền cho bạn gái vâng. Ừ. hay vậy đó giờ đâu có bạn gái đâu vâng. đã từng cũng có cà phê cà pháo rồi rồi phải không vâng. là toàn trả tiền hết á phải không dạ vâng. mà chia tay trơn trời tốn quá trời tiền luôn mà chưa được cô nào vâng. không có gì mình rút kinh nghiệm đi lần này mình đừng trả nữa mình trả nhưng mà um, trả ít hơn thì dạ. trả ít hơn là vâng. sao là, là mình uh, chi tiêu um, ít hơn À. à à là mình đâu có kinh nghiệm à. Dạ vâng. tại vì anh đó sợ em đi lấy chồng nữa là chị ít hơn tại vì anh đó sợ em đi lấy chồng nữa là chị ít hơn <laughs> à chứ chi nhiều quá em có vốn em đi nữa phải không <laughs> tìm được người tâm đầu ý hợp thì khoảng bao lâu thì kết hôn được hợp thì tầm cỡ 6 um, tháng hoặc một năm gì đó tìm hiểu ừ. được rồi lấy nhau về thì ở đâu Sài Gòn này chị Sài Gòn là đang ở đâu? Đang ở Bình Thạnh chị Là nhà đó của ai? Em đang uh, thuê cái mặt bằng nó làm trong ở trong đó luôn Tương lai nếu mà um, À, hai vợ chồng ấy thì góp tiền rồi mua nhà luôn đúng rồi cái giờ trước mắt là như vậy còn được thì từ từ có kế hoạch ừ. ổn còn anh bên đây em em có ý định kết hôn sớm không hay là mình dạ em muốn thì chơi cũng chơi nhưng mà ba em cũng hối rồi anh wow dạ. ba <laughs> hối rồi hả hiện tại thì em kiểu cũng muốn quen một thời gian kiểu một hai năm rồi mình mới tính tới cái chuyện xa hơn ừ. em có em có thấy như vậy ổn không tại vì anh hiện tại anh cũng chưa có dạ. cái gì gọi là chắc chắn về tài chính hoặc là gia đình chuyện gia đình dạ ừ. Nờ, nếu mà một hai năm thì ổn cũng phù hợp cho đôi bên không, dạ, ha được dạ. mà rồi thôi bây giờ à, cho nó thay đổi không khí chút nè bây giờ tôi chưa biết các bạn khác là có tài năng gì mà tôi biết trước tiên thành là coi như là võ là võ thực bây giờ biểu diễn ra dài đường cho mọi người xem với ấy à, anh đạt anh có mua bảo hiểm chưa ạ à? sao em hỏi vấn đề đó vậy dạ em muốn mời anh uống cà phê thủ diễn mời... em không nữa thủ ờ, diễn à, em em bảo đảm anh không có để xuống đất đâu <laughs> anh, anh anh có sẵn sàng à, có tự tin không thấy có cái mặt nó là để... không có sẵn sàng <laughs> tái rồi đó dạ chị nói thì cái thầm tại chị mang vài cao gót mà áo đầm chứ không á chị là em biết mẫu người chị là cái mẫu người coi như là rất mạnh mẽ à phóng khoáng thoải mái nhưng mà bây giờ đành phải nhường cho đạt thôi vỗ tay cho anh đạt đi quý khách ơi quý khán giả ơi rồi anh là một người xấu vô anh vô ra là con sói đây à. <laughs> anh có tỏ nhảy vô và anh cho em một cái tán vô mặt em nè dạ. đó và em sẽ Nhào đỡ vô cào cấu đi con thỏ ơi ơi à. <laughs> cái gì phải trước khi bay tới là mình thủ lại à. chết ngươi coi à, à, à. Được. Má ơi, anh Tôi tôi vừa tôi tôi đang ở đâu vậy nè? Anh có ổn không anh? Anh thấy anh quay một cái chiếu không nữa không nữa. À, cái bài này em luyện với các bé cấp 1, cấp 2 rất là nhiều rồi em có đảm bảo cho anh là anh sẽ không sao đâu cảm ơn em, xin kết thúc ờ, màn biểu diễn của em không rất là bạn rất là nhanh một cái đòn thật sự là chị chưa kịp coi ngờ. luôn á đạt nó nhanh thiệt làm lại đi chị chưa làm... kịp coi luôn chị về chị mở lại chương trình ghép đôi thần tóc 22 giờ 30 hồi nãy đàn trai người ta đã múa giỏ rồi thì giờ mình có múa mai quay cuồng hay mình hát hò vậy cho nó vui vẻ đi nè vậy tới em dạ em xin lỗi mọi người tại em đang niềng răng á cho nên em hát nó sẽ bị liếm lưỡi à nhiều khi là những cái bài hát nó sẽ đi vào lòng người những khúc liếu lưỡi á em thử hát đi một câu luôn cũng được mai mốt mình muốn liếu lưỡi là đâu được đâu mình tháo niền rồi bà về em hay hát phu vơ cũng được hạt giấy á chị rồi Giấy rồi hay quá đi gặt một ngàn hạt giấy để đếm tình yêu đông đầy nếu anh không chết em quên lời <laughs> đợi em đổi bài đổi bài đổi bài điệp khúc sao kìa điệp khúc kia à? phủ nhắc, đi nhắc <laughs> dấu ước mơ chỉ là một mơ ước dạ thôi em cảm ơn dấu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi rằng anh sẽ đến mỗi sớm mai bình yên Ngày mai nếu lúc thức dậy Và trông thấy anh mỉm cười Thì em sẽ chẳng dám ước mơ gì hơn nữa anh sẽ vòng hát chung đi anh sẽ cầm đôi tay và à. ôm lấy em dịu dàng để từ đây không cho em ngày nào xa anh Ngày mai nếu lúc thức dậy và anh thấy em mỉm cười Thì anh sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa thời gian chúng tôi đã hết rồi đã, đã dành quá nhiều thời gian cho các bạn trò chuyện là va chạm là tiếp xúc là tỏ tình nè ha không và bây giờ đến lúc chúng ta phải đưa ra cái quyết định của mình mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh đặt tay vào nút bấm của mình đi mỗi người đến với chương trình ghép đôi thần tốc đều có hai cơ hội mình chọn người nào thì mình bấm vào cái nút màu đó nhớ nhìn cho kỹ đừng bấm lộn nút và nếu như cả hai cùng chọn nhau thì mới thành một cặp đôi lắng động lại hồi tưởng lại nhắm mắt lại để lắng động lại để nhớ từ nãy giờ những gì đã diễn ra trên cái sân khấu này và đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất rồi mời anh đạt đây là khoảng khắc quyết định các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình chương trình ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất năm hy vọng là sau cái chương trình này nếu mà em chọn anh thì mình sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu có nhiều thời gian để chia sẻ cũng như là đồng hành cùng nhau thì anh chỉ muốn là anh là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của em bốn em không có quen ai được quá 6 7 tháng hết. Ủa lý do sao luôn. vậy? Khi mà tụi em có vấn đề gì em cảm thấy không thể giải quyết hay là em không thể dung hòa được thì em sẽ chấm dứt cái mối quan hệ đó. 3 đối với em thì bạn nam không gia trưởng ừ. vui vẻ một xíu tại yeah. Dạ. vì em cũng hơi trầm tính á ừ. nếu như mà hai người trầm trầm với nhau thì chắc ngồi nhìn nhau cười nếu mà đi chơi sinh hoạt thì em trả tiền được tại vì em có sở thích là thích trả tiền giống như bạn gái hai một bấm bấm hết thời có gian kết quả trước chúc tiên mừng. chúc mừng một cặp đôi ở màu ghép màu xanh yeah Ừ, lý do hôm sau hôm nay em không chọn ai cả tại vì em cảm thấy đối phương của em hai bạn nữ em có thể nói thiệt không ạ à? thiệt chứ yeah. Dạ. nói thiệt mới là tôn trọng nhau tại vì em không có cảm nhận được cái sự ờ, mạnh mẽ hoặc là quyết đoán ở hai cả hai bạn cho nên ừ. em xin phép không chọn cả hai Ừ. nói chung là đây một cái tinh thần có vẻ hơi thượng võ cái gì nó năng động à, hai cô gái của chúng ta hôm nay thì rất là yếu điệu thế còn ờ, em thì sao em có cảm xúc suy nghĩ như thế nào trong lúc này dạ em không có suy nghĩ gì hết trơn thì <laughs> đó là quyết định của anh thì em tôn à. trọng quyết định ừ, nhưng bản thân mình em có thấy à, buồn không em có thấy là dạ không tại vì em cảm thấy là nếu mà anh thích ờ, người mạnh mẽ thì mình nên lựa chọn người như vậy đúng ngay rồi. từ đầu luôn cảm ơn em ừ. hy vọng rằng là hai bạn thì cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé khi chương trình này phát lên có thể là sẽ có nhiều cơ hội hơn dành cho các bạn dạ. dạ. Rồi, xin mời tất cả các bạn chúng ta tiến lên phía trước Xin mời cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay hãy nắm tay nhau là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời từng phút giây tuyệt vời yêu là nghe em bên anh không chút ưu phiền từng buồn lo trôi qua ngày bình yên cảm nhận của em hiện tại như thế nào dạ, cảm nhận là vui vui gì nữa nói nhiều lên một chút cảm nhận mạnh dạng lên ờ, bây giờ đừng có rụt rè nói gì khuyên hợp cả hai ờ, người nói gì của bạn gái rồi nói gì với bạn gái đi khi bạn gái cũng đã đồng ý chọn mình à, hy vọng là thời gian tiếp theo là có thể tìm hiểu và đi sâu hơn dạ em cảm ơn chương trình và cảm ơn anh đã bấm nút cho em dạ em hy vọng lần này người em cưới là anh chứ không phải là người khác à. nhớ nha lần này là cố gắng nha ừ. lần này cổ lên xe bông mà chú rể phải là em nha ừ được không cố gắng nha rồi